À, coi như tuổi còn rất là trẻ ha 9x thôi nhưng mà là à, bạn Nam điều hành một công ty quản lý một công ty coi như là rất là thành công luôn và ngày hôm nay thì à, bạn Nam tự thưởng cho mình chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG đó thì à, các bạn thấy không bây giờ là Duy đã set up hết tất cả mọi thứ hết rồi đó là dành riêng cho Nam bữa nay ha đó các bạn thấy không à, hồi một chút xíu nữa thì Nam đến thì à, Duy sẽ cho các bạn gặp Nam cũng như là Duy sẽ bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz E300 AMG này cho Nam ok các bạn nha dạ. ờ, bữa nay anh có một bó hoa ha gửi cho tặng cho nam đó thì à, cảm ơn Nam đã à, coi như là tin tưởng ủng hộ anh cũng như là chọn chiếc xe Mercedes-Benz làm cái người bạn đồng hành trong cái thời gian sắp tới ok thì anh chúc em à, lúc nào cũng công việc lúc nào cũng thuận lợi ha và lúc nào cũng an toàn trong suốt quá trình sử dụng chiếc xe này ok bây giờ anh mời em qua chiếc xe của em nha ừ. à, bữa nay thì anh có một cái bàn tiệc dành riêng cho em luôn dạ yeah.